Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ chơi đo nha. Và sẽ chơi đo à, một miền. Đừng bo em một miền và muốn thế bỏ mình một miền. Ok, bắt đầu. Tăng loa, tăng tải. quen với nào, Bé biết Xong chưa mọi người? Đã chưa? Ui Nhất là người mà chơi đau rung lắm Chơi đau mình rung lắm Chứ không dám chơi á Wow. Dạ bữa trước mình đã chơi rồi nên lần này mình đã biết chơi xin mình sẽ vượt bao nhiêu cánh cửa nha mình phải lượm vòng để xí nữa đến cửa hàng có con chắc coi gì có thể uh, mua được cái hắn giá ăn nghìn ok em Phụ lần vào Yeah Connect Kiếm Olha galera. meu galera. On n'a en không cảm xíu mình đăng lượng vài để xíu nữa mua khán giá tức thời gian dùng thức ui băng keo à nãy là hơn nhiều băng keo Thôi rồi Ủa, đường ở chỗ nào núi wow không có gì quá là lâu để um, mở hóa phòng kia mình không đường lan ba lần thôi cắt hình Ủa giả xiết gì nhăn nhỉ? À, không phải giả giả. Yên đường lúc vàng. Ui, nhiều vàng. Còn 10 vàng nữa thôi. Khổ lên. Má phút rồi mà đúng Cửa 16 vậy trời Tất nhiên 23 23 rồi cửa mà tôi chưa móc miếng méo nghe nói tìm một thi ở update này sẽ ít hơn mọi thi cho nên mình cố gắng tìm tiêu mục tiêu với tìm hoàng 23 cái hai 24 rồi tưởng lừa được ăn à U, uh, ngoan trái Còn một miếng máu nữa thôi 잠깐만 sẽ ờ, thường mấy cái cửa kia nó sẽ tự mở Ủa đâu Hồi sao tạm biệt các bạn qua những video ngày sau Say goodbye